Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi Như Khả xin kính chúc anh em à, xem video vui vẻ Ở lần video này thì Khả sẽ soi đồ cho anh em xem cộng cà view anh em ơi Còn trận vừa rồi thì à, Khả được top 12 nha anh em Khả à, chỉ còn thiếu một chút nhẹ thôi Khả lên top 10 rồi Không nên nói anh mà à, Thua còn hai cái điểm hơn thôi Hiện tại top 12 thì ở đây à, Ngày hôm nay Khả sẽ cho anh em soi một set đồ của cao thủ đánh tung kim khá là chất Hôm nay bà Tăng top 1, hôm trước bà Tăng có soi đồ rồi Và đây tiếp tục là cậu cả view Cậu view đánh cũng nhiều trận khá là nhiều trận top 1 này mà đó là con lông đao nha anh em con lông đao đây đây anh em con đao nữ con đao bạc nữ hôm nay thì đánh cho mình được uh, ba nghìn hai trăm 210 nb 210 người, mười người và nb số 7 và tử vong 30 lần liên trả 18 đó cho anh em xem xét đồ này hiện tại anh em cùng xem cái đao đang sử dụng một cái đao tóc sát thương 21 cái đao 20 tóc uh, à, 20 rồi ờ, cái đao sát thương 21, tóc 20 và kháng lọc 13 Đao này thì được hai dòng đó tóc và sát thương khá đẹp Ở với server này thì cái đao này Khang nghĩ chắc cũng mua tầm 7 ờ, đến 10 triệu đó nè 7 đến 10 triệu cái đao này đó còn không biết là người mua thế nào nhưng mà ở hiện tại bây giờ thì những cái nỏ cũng như hôm trước cũng đã bán một cái nỏ có một số anh em bán cái nỏ tóc 20 sát thương 21 23 đó còn 8 triệu 9 triệu biết cái đao này có nằm ở khoảng 10 triệu hay không đó anh ha <laughs> ừ tấm bộ ba gắm còng lưng còn thua nè ai một cái áo uh, Ôi áo đẹp nha Phục hồi 40 Sinh lực 135 Kháng độc 20 Áo này thì con lôn khá là thèm luôn này mà Tại vì sinh lực khá là cao Áo này đẹp nha Áo này phải sở hữu đỡ mua áo này ít nhất phải gần 10 kim này mà Có thể hơn 10 kim ấy Ở một server này cứ một kim là 70 nghìn nha nam Hơn 10 kim thì khoảng 700 ờ, nghìn có thể một triệu áo này Áo đẹp quá sinh lực khá cao Gia duyên khá cả 9 không băng 12 Gia duyên này thì ở server khả nghĩ chắc cũng tầm 10 đến 12 kim à, Hay có thể là mua cao nhất là khoảng ờ, 15 kim là khoảng 1 triệu nha chuyện này nón à, chống 40 dòng 1 hiện tại đang sử dụng một cái nón chống 40 dòng 1 bao tay 540 và đai lưng 540 một đôi giày chống 40 trời ơi sơ đồ này quá đẹp luôn 80 chón 80 chậm anh em à một sơ đồ quá pin đây anh em một đôi giày chống 40 dòng 1 và nhờ vào cái đao được kích và một cái nón chống 40 nhờ vào dây chuyền à, quên nhờ vào áo được kích rồi à, một là hai món là 80 chón à, đẹp nha set đồ này đẹp nha quá pin luôn rồi so với hiện tại bây giờ thì những set đồ mà 40 chón 40 chậm như thế này là gọi là đẹp anh em rồi bao tay là 140 đai lưng 140 à, ờ, bao tay là 140 này thì chắc cũng tầm hơn 10 kim hơn 10 kim không 7 800 nghìn đai lưng này sẽ lực cao ui đai lưng này đẹp này đai lưng này cũng luôn thèm chảy giải anh em đai lưng này là 140 hai món này được 80 chậm nha anh em một nhẫn mọc sinh lực cao và cái nón này kích khăn lôi và một đai lưng quanh một là ngọc bội sinh lực cao và nhờ vào đôi giày này kích khăn lôi sinh lực cao hơn 100 và một cái nhẫn sức mạnh 14 có cho mình 113 sinh lực quá pin nói chung xếp đồ này thì hiệu ứng thì quá pin em ơi 80 chón và kèm với 80 chậm và cái đao tóc sát thương này nọ thì khá đẹp nhìn sơ qua xếp đồ này thì khả nghĩ đồ khá là pin nha em đẹp nha quá đẹp luôn sinh lực toàn chân 11 ít con đung đa một đồ như thế này là khỏi phải khỏi phải chờ này mà bây giờ thì cố gắng tìm cái bao tay đẹp đẹp hơn tí là ngon luôn sinh lực cao hơn xíu là ngon với lại cái nón nữa này mà đầu đôi giày đó thêm xíu sinh lực nữa là con lăn quá đẹp con luôn quá đẹp luôn em ơi rồi anh em xem video này thì đừng quên để lại cho cầu cả view à, cũng như là video của Diệp Khải mình một like chia sẻ chơi nè ơi và nhìn tổng tổng sơ qua cái cái cái, cái ạc này thì Khải thấy sẽ đồ này thì cũng khá là đẹp lắm nè à, tổng sơ qua sẽ đồ này Khải nghĩ cũng gần trên dưới gần 20 triệu nè gần 20 triệu set đồ này đó anh em cả đao và vũ khí và đồ đạc mắt pin không to trên dưới 20 triệu đó còn cái xác thì không nói nha anh em đó hiện tại bây giờ server mới giá nó khá là chắc nè, em đối sở hữu những món gì đó là khá là chắc rồi ok cảm ơn em đã xem video và đừng quên để lại cho cậu cả view một like chia sẻ chơi nha cảm ơn em rất nhiều